Xin chào các bạn đã đón xem video của Lên Đô Thị. Ecopark, khu đô thị sinh thái nằm tại tỉnh Hưng Yên phía đông thành phố Hà Nội chắc chắn không còn xa lạ với mỗi người dân thủ đô. Là một trong những khu đô thị có diện tích lớn nhất miền Bắc, Eco Park là địa chỉ vui chơi giải trí cuối tuần của không ít gia đình Hà Nội. Không khí mát mẻ, ngập tràn cây xanh, Eco Park đúng chuẩn là một khu đô thị sinh thái. Ngoài những diện tích và phân khu đã được xây dựng từ trước, Eco Park vẫn đang xây dựng những phân khu mới. Trong video ngày hôm nay,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 cách quốc lộ 1A xuyên Bắc Nam 4 km. Vị trí của Ecopark rất thuận lợi cho giao thương. Đây cũng chính là tuyến giao thông huyết mạch đổ về các tỉnh lân cận phía Bắc. Đặc biệt sau khi tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên được thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2010, thì việc di chuyển vào trung tâm thành phố Hà Nội càng trở nên dễ dàng. Sau đây, chúng ta sẽ đến với tiến độ của các dự án tại Ecopark. Đầu tiên là Skyoasis, Skyoasis SMS2 ra mắt vào năm 2020, đánh dấu sự thức tỉnh của phân khu phía Tây Ecopark. Tháp đôi S1S2 của Skyward là dự án mở màn phân khu vịnh đảo, ra mắt đầu tiên và khởi công sớm nhất. Vì vậy, đây cũng là những căn hộ được bàn giao đầu tiên của khu Tây Ecopark. Những căn hộ Skyward sẽ được chủ đầu tư bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện cơ bản tường, trần, sàn, cửa, các thiết bị vệ sinh, Skyasis S3 và S-Premium. S3 và S-Premium là hai dự án sẽ bàn giao ngay sau S1S2. E hai tòa tháp dự kiến bàn giao quý 3 năm 2022. S-Premium được định vị là tòa tháp cao nhất trong tổ hợp Skyasis. Nơi đây do Savin Việt Nam quản lý và vận hành, với những dịch vụ được may đo cho chủ nhân căn hộ và khách thuê, để cư dân có những phút giây nghỉ dưỡng như ở resort 5 sao. Tiếp theo là dự án Sun Forest Residency. Sun Forest Eco Park là dự án khu chung cư tọa lạc trên đường rừng cọ thuộc khu đô thị Eco Park. Dự án thuộc phân khúc giữa Island Bay, nằm trên tuyến phố đi bộ Hàn Quốc 2,5 km, tâm điểm giải trí của khu đô thị Eco Park. Sun Forest Eco Park có tổng diện tích quy hoạch là 115.600 m2 với mật độ xây dựng 17%. Quy mô dự án bao gồm hai tòa chung cư cao 41 tầng nổi và hai tầng hầm. Mỗi tòa có hai tầng khối đế sử dụng mục đích thương mại, còn lại là các tầng căn hộ. Hiện tại, hai tòa tháp Sun Forest cao 41 tầng đã được cất nóc, dự kiến bàn giao vào tháng 9 năm 2022. Cũng giống như các dự án khác tại phân khu Vịnh Đảo, những căn hộ Sun Forest sẽ được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thành cơ bản. Tuy nhiên, điểm khác biệt của dự án này là chủ đầu tư sẽ bàn giao hoàn thiện sân vườn tới tay khách hàng và cung cấp gói chăm sóc sân vườn đặc biệt. Heaven Park nằm trên cung đường Vịnh Đảo, kế bên là tổ hợp biệt thự đảo Eco Park Granger Island, thuộc phân khu quận đảo phía tây khu đô thị Eco Park. Hiện tại, Heaven Park đã thi công đến tầng 13 trên 41 tầng. Dự án được thiết kế bởi Calixton, top 5 tập đoàn thiết kế danh tiếng nhất thế giới. Với cảm hứng là Innature, hai tòa tháp hòa vào là một với thiên nhiên, nắng, gió của Eco Park, mang đến một không gian sống, nơi con người được thiên nhiên yêu thương. Heaven Park dự kiến bàn giao tới khách hàng vào tháng 5 năm 2023. dự án Swan Lake Residency, căn hộ khoáng nóng Swan Lake Residency The Onsen Eco Park, tọa lạc ở phía tây khu đô thị Eco Park, kế bên Hồ Thiên Nga. Dự án có quy mô gồm 3 tòa tháp căn hộ với số lượng cụ thể, tòa R1 cao 39 tầng với 514 căn hộ. Tòa R2 cao 36 tầng với 469 căn và tòa R3 cao 33 tầng với 424 căn hộ. Hiện tại, Tổ hợp trị liệu khoáng nóng lớn nhất miền Bắc gồm có 3 tòa tháp Swan Lake, The Onsen và hai tòa tháp Swan Lake và Zelemak đã xây dựng đến tầng 10. Dự án là kết tinh tên tuổi của Ecopark, top 3 chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam và Nomura, tập đoàn bất động sản hàng đầu của Nhật Bản. Khởi công từ cuối năm 2021, Ba tòa tháp The Onsen dự kiến bàn giao tới tay khách hàng vào tháng 12 năm 2023. Ra mắt ngay sau đó, hai tòa tháp The Landmark dự kiến sẽ đón cư dân về nhà mới vào tháng 2 năm 2024, với điểm nhấn mỗi căn hộ là một spa trị liệu tại nhà. Các căn hộ The Landmark sẽ được bàn giao theo tiêu chuẩn hoàn thiện cơ bản, cùng phòng sông hơi hồng ngoại đối với căn 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, bồn tắm dẫn nước khoáng nóng lên tận căn hộ đối với căn 3 phòng ngủ. Tiếp theo là trường liên cấp quốc tế Chawwick. Trường liên cấp quốc tế Chawwick được xây dựng trên khuôn viên rộng 50.000 m2, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 2.000 học sinh đã chuẩn bị khánh thành. Với lịch sử gần 100 năm, Chadwick là nơi đào tạo những đạo diễn đạt giải Oscar, ca sĩ đạt giải Grammy và những nhà khoa học đạt giải Nobel, là ước mơ của giới tài phiệt. Sau khi đi vào hoạt động, trường Chadwick sẽ góp phần hình thành lên cung đường giáo dục quốc tế đầu tiên của Việt Nam đặc biệt là trong 5 năm đầu tiên hạn chế tuyển sinh, chỉ ưu tiên con em của cư dân Eco Park. Bây giờ sẽ là dự án Sky Forest Residency. Ra mắt vào tháng 3 năm 2022, Sky Forest là dự án cuối cùng hoàn thiện phân khu vịnh đảo, biến nơi đây thành trái tim giải trí của thành phố trung tâm phía đông Hà Nội. Theo thiết kế, Sky Forest bao gồm 3 tòa tháp được phủ xanh với 8 công viên, có tổng diện tích rộng gần 10.000 10 m2 cùng với 1.000 khu vườn đan xen toàn bộ công trình từ đỉnh xuống đế. Trong đó, ba công viên có diện tích gần 3.000 m2, được bố trí tại tầng 3, tầng 13 và tầng 22 trong tòa nhà. 5 công viên khác có quy mô là 7.000 m2, đặt tại các tầng 3, 22, 31 và 39, trên các khoảng giật tầng của tòa tháp. Đại diện chủ đầu tư Ecopark cho biết, Skyforest sẽ là tòa tháp phá kỷ lục và giành vị trí là một trong những tòa tháp xanh lớn nhất thế giới trong thời gian tới. Ngay sau khi ra mắt, dự án đã bắt đầu khởi công xây dựng những bước đầu tiên. Hiện tại, chủ đầu tư Ecopark đang mở bán nhà phố khối đế Skyforest. Trên đây, các bạn vừa cùng chúng tôi đến với tiến độ hiện tại của những dự án đang triển khai tại khu đô thị sinh thái Ecopark. Với hướng đi nhất quán, xây dựng những công trình hiện đại nhưng vẫn phải đảm bảo môi trường sinh thái,